Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một bộ phim tình cảm của Mỹ. Người phụ nữ này bị trói tay lại ở đằng sau ghế, nhưng cô ấy lại không hề cảm thấy hoảng sợ lo lắng, ngược lại còn rất vui vẻ tận hưởng món ăn do người đàn ông kia làm cho. Tình cảnh này rốt cuộc là như thế nào? Hãy cùng mình thưởng thức bộ phim này để biết thêm nhé. Gia đình của Henry đã từng vô cùng hạnh phúc, nhưng rồi một ngày bố mẹ của cậu đã ly hôn. Henry chuyển về sống cùng với mẹ của mình, trong khi bố cậu thì đã kết hôn với một người phụ nữ khác. Chính vì chuyện này đã tạo ra một cú sốc lớn đối với Adele cô nàng như người mất hồn, chẳng còn tâm trí làm việc gì cả. Henry vì vậy cũng ngày một trưởng thành hơn, cậu luôn cố gắng để chăm sóc mẹ thay bố của mình. Một ngày nọ khi hai mẹ con vừa ra siêu thị để mua sắm đồ ăn, Henry vừa tách khỏi mẹ được một lúc, cậu đã bắt gặp một người đàn ông với bộ dạng hung dữ, thậm chí Henry đã phát hiện ra bụng của anh ta còn đang chảy máu. Michael bắt cậu bé phải dẫn tới gặp mẹ của mình. Adele vô cùng bất ngờ khi Henry đưa một người đàn ông lạ mặt đến, trông dáng vẻ đáng sợ của anh ta, cô đã từ chối yêu cầu ngồi nhờ xe của Michael, nhưng anh ta lại đưa tay lên túm cổ Henry, Adele không còn cách nào khác đành đồng ý với yêu cầu đó. Michael ngồi ghế sau và giả vờ uy hiếp cậu con trai, cô nàng cố gắng nhẫn nhịn nghe theo. Về đến nhà của hai mẹ con họ, Michael bắt đầu giới thiệu mình là một tội phạm giết người, anh đã trốn thoát khi làm phẫu thuật cắt ruột thừa ở bệnh viện, không cẩn thận đã vô tình để bị thương ở chân, nhưng anh ta đã may mắn gặp được bọn họ, anh hứa sẽ không làm hại hai mẹ con Adele, mà chỉ tạm nghỉ chân trong đêm nay rồi sẽ rời đi. Đúng lúc này, TV liên tục chiếu tin truy nã tên tội phạm giết người đã bỏ trốn, vì hành vi chứa chấp tội phạm sẽ bị coi là đồng phạm, nên anh ta đành giả vờ trói hai mẹ con Adele lại. Tối hôm đó, Michael nới lỏng dây trói cho cô, nhưng vẫn buộc một tay vào đầu giường, để nếu bị cảnh sát phát hiện thì cô có thể nói là bị khống chế. Lúc anh ta định rời đi rồi, nhưng xe cảnh sát vẫn liên tục đi tuần tra bên ngoài, giờ mà ra ngoài thì mọi chuyện đều sẽ đi tong. Sáng hôm sau, anh chàng thức dậy sớm làm bữa sáng cho bọn họ. Lúc này Adele tự mình đem dây trói tới, có thể thấy cô rất tin tưởng người đàn ông này không phải là kẻ xấu. Michael mời cô ngồi vào bàn ăn sáng, Adele cũng tự nhiên thưởng thức món ăn, không ngờ anh chàng này lại nấu ngon đến vậy. Hôm nay chắc chắn Michael không thể rời khỏi đây được rồi. Nhân lúc rảnh rỗi, anh giúp Adele sửa sang lại nhà cửa, thay cầu chi và dầu động cơ cho xe của họ. Đến buổi chiều hôm ấy, anh chàng lại cùng với Henry chơi bóng chày. Adele dần có cảm tình với Michael khi thấy anh và con trai vui đùa. Lúc sau cô nàng đã ngồi vào bàn khâu đồ cho Michael. Adele muốn giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng đúng lúc đó, phía bên ngoài có tiếng gõ cửa rồn rập. Michael vội vàng kéo Adele vào một góc, sau đó bảo cậu nhóc hãy mở cửa đi. May sao người tới là hàng xóm, ông đem hoa quả sang cho nhà họ. Cậu bé trả lời rất thông minh, nói rằng mẹ mình đang tắm để đuổi ông ấy về. Hàng xóm đi rồi, Adele bắt đầu chút giận lên Michael. Cô không muốn anh ta coi cậu nhóc là lính canh của mình. Vậy là Michael lại hứa khi có cơ hội sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Thế vậy Adele mới có thể tạm yên lòng. Michael cầm một quả đào hàng xóm vừa tặng để ăn thử. Anh nói chúng rất ngon nhưng đã chín quá rồi. Adele bảo rằng sẽ phải vứt đi phần lớn trước khi chúng bị thối. Nhưng anh nói mình lại có cách khác để xử lý hiệu quả hơn. Rồi chỉ cho hai mẹ con thái miếng đào, cho thêm bột mì, bột lên men. Anh cầm tay chỉ dạy cho Adele cách làm đặt mặt bánh lên đĩa, đổ đào miếng đã cắt lên và úp một mặt bánh khác lên trên. Henry cũng thấy yên lòng khi có người đàn ông bên cạnh mẹ. Ba người họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Tối hôm đó, bàn tay Michael nhẹ nhàng đặt lên eo của cô nàng. Adele cũng từ từ tựa đầu lên vai của anh. Một lúc sau Michael nói rằng đã đến lúc mình phải đi rồi. Cô lại bảo vết thương của anh vẫn chưa lành, nhưng xe tuần tra mới đi qua rồi. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất của anh. Henry lại cố thuyết phục người đàn ông ấy. Cảnh sát có chó săn sẽ đánh hơi được mùi máu của anh, nên tốt nhất hãy đợi đến khi khỏi hẳn hãng đi hai mẹ con dường như không muốn để anh rời xa họ, cuối cùng Michael cũng đành đồng ý ở lại. Hôm sau, anh dạy Henry cách thay lốp xe ô tô, dọn dẹp khe thoát nước trên mái nhà, vô cùng tình cảm là phòng quần áo như cặp vợ chồng son. Sau đó Adele dạy anh khiêu vũ để cảm ơn anh đã giúp đỡ họ, rồi Michael bảo Henry ra tạp hóa mua đồ về ăn nướng, nhưng lúc trở về, cậu bé nhanh nhỏ mà quên không đóng cửa. Đúng lúc ấy, một người hàng xóm đột ngột xông vào nhà của họ, cô đến để gửi nhờ họ trong hộ cậu con trai bại liệt, mặc dù rất muốn từ chối giúp đỡ, nhưng cô hàng xóm đã năn nỉ không ngừng, nên Adele đành phải trông giúp cậu con trai kia. Lần đầu gặp Michael, cậu bé không tránh khỏi sự kinh ngạc, nhưng đối với anh cậu bé cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, anh vẫn dù cậu ta cùng chơi bóng chày với bọn họ. Đến buổi chiều khi nhìn thấy tin truy nã trên TV, cậu bé kia lại càng sừng sốt hơn. Bà mẹ lúc đón con trai trở về, thấy cậu bé cứ gào lên mãi không thôi, lập tức cho ngay một cái tát để cậu trật tự. Sau những ngày tháng sống chung, Michael và Adele đã phải lòng nhau. Hai người họ giờ đây có thể chút bầu tâm sự với đối phương. Michael đã kể lại tại sao mình lại phạm tội giết người. Câu chuyện quay lại thời điểm khi anh còn trẻ, Michael đã gặp được một người phụ nữ xinh đẹp, họ yêu nhau chưa được bao lâu thì đã kết hôn. Cô nàng cũng nhanh chóng hạ sinh một em bé, nhưng sau đó không chịu ăn phận mà ngày ngày đến các tụ điểm vui chơi, anh chàng vừa phải chăm con vừa đi tìm kiếm cô khắp nơi, lần nào cũng bắt gặp cô đang ngồi cùng những người đàn ông lạ mặt. Trong cơn tức giận, anh đã đưa tay đẩy ngã cô, điều này vô tình đã gây ra án mạng, sau đó anh cũng phải vào tù vì tội ác của mình. Buổi tối hôm ấy, hai người họ bàn bạc để chuyển đến một nơi khác. Adele báo lại tin đó cho con trai của mình, nhưng cậu bé tỏ ra vô cùng phẫn nộ vì nghĩ là mẹ muốn bỏ rơi mình. Nhưng rồi cô lại ôm lấy con trai và nói tất cả sẽ cùng đi, và mẹ sẽ không thể để con ở lại nơi này một mình. Sáng hôm sau, trước khi đi, cô tiết lộ bí mật của mình cho anh biết, vì lúc trước sinh khó nên cơ thể cô có vấn đề. Cô đã từng muốn có đứa con thứ hai với chồng cũ, nhưng đều bị sẩy thai hết lần này đến lần khác. Khó khăn lắm, Adele mới lại được đưa vào phòng hộ sinh một lần nữa. Nhưng đến khi tỉnh lại, cô thấy thiếu thứ gì đó, tiếng khóc của đứa con mới sinh, nó đã rời xa thế giới này ngay khi vừa mới chào đời. Cô bảo rằng mình không thể cho anh một gia đình được, nhưng Michael lại nói em đã cho anh một gia đình rồi. Vậy là ba người bọn họ quyết định sẽ bắt đầu lại ở Canada. Trước khi đi, Henry gửi cho bố ruột của mình một bức thư tạm biệt và cậu bé đã bị cảnh sát theo dõi suốt dọc đường về nhà. Sự căng thẳng của cậu khiến anh cảnh sát nảy lên những nghi vấn trong lòng. Anh ta nói rằng muốn đưa cậu về nhà. Khi thấy cảnh sát tới trước cửa nhà mình, Adele chợt cảm thấy vô cùng lo lắng. Tâm trạng đó của cô đã không giấu nổi trước mắt viên cảnh sát nọ. Anh ta nói muốn vào nhà xem xét. Michael thấy vậy liền vội vàng núp đi anh cảnh sát chủ động đề nghị giúp đỡ hai mẹ con chuyển đồ, nhưng cũng may là anh ta đã không nán lại lâu. Michael cảm thấy có gì đó không ổn, họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Adele và con trai ra ngân hàng để rút hết tiền ra, nhưng hành động đó đã khiến các nhân viên ở đây nảy sinh nghi ngờ. Cô hồi hộp đến mức không mở được miệng để trả lời các câu hỏi của họ. May mà Henry nhanh trí đã giúp mẹ giải vây, bọn họ mới thoát khỏi sự truy vấn, về tới nhà họ lập tức bỏ đi. Nhưng lúc này, đã có tiếng còi xe cảnh sát ở phía ngoài. Michael biết thông tin về anh đã bị lộ, Adele vô cùng bối rối và hoảng loạn, Loay hoay không biết phải làm sao trong tình huống này. Michael biết lúc này không còn cách nào khác nữa, anh trói Adele vào ghế như lúc trước, buộc cả tay Henry lại bằng băng dính, nói với cô rằng anh nguyện dùng 20 năm để đổi lấy thêm 3 ngày được ở với em. Nói xong, Michael bước về phía cửa để đầu thú. Henry nhìn bóng anh đi xa khẽ rơi nước mắt, vì gắn bó với anh, nên cậu không muốn rời xa chút nào. Michael bị phán quyết 25 năm tù vì tội trốn tù và giam giữ người trái phép. Adele cố gắng tìm luật sư biện hộ để xóa tội cho anh, nhưng luật sư nói trốn tù là một tội rất nặng, kể cả trẻ vị thành niên cũng sẽ phải ngồi tù. Thời gian anh trong tù, ngày nào Adele cũng viết một bức thư gửi vào, nhưng chưa từng nhận được hồi đáp. Về sau, cô nhận lại một bọc hàng chứa toàn bộ thư cô đã gửi cho anh. Hóa ra Michael đã chuyển chạy nên chẳng thể nhận được chúng. Sau khi người đàn ông ấy rời đi, Adele cũng giao quyền nuôi dưỡng con trai cho bố cậu bé, thứ mà cô từng bỏ ra mọi thứ để giành lấy bằng được. Thu đến xuân qua, thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh. Henry đã lớn lên thành một cậu thanh niên cao lớn. Cậu bé ngày nào giờ đây cũng đã biết sửa lốp xe giúp bạn gái, và ngoài ra cậu cũng là tay đánh bóng chảy cừ khôi của trường đại học nhưng thứ đó đều do người tù bỏ trốn kia đã dạy cho cậu. Cậu cũng bắt đầu học làm bánh theo cách Michael đã dạy. Món bánh ấy được mọi người vô cùng yêu thích, thậm chí cậu còn mở một cửa hàng nhỏ để bán nó. Một hôm, Henry nhận được một bức thư từ Michael. Anh đã nhìn thấy món bánh của mình trên báo, biết được rằng mọi người đều yêu thích món ăn này. Anh nói mình rất tự hào về cậu, hơn nữa cũng đã sắp mãn hạn tù. Rất có thể mẹ con đã tái hôn rồi, nhưng nếu cô ấy vẫn chưa đi bước nữa, thì ta muốn xin phép con được viết một bức thư cho cô ấy. Ta đảm bảo với con, thả chặt đứt đôi tay của mình, chứ không để mẹ con chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Hôm đó Henry cũng đã viết thư trả lời lại ông, rằng sẽ không khó để ông tìm thấy mẹ của mình, vì bà vẫn sống ở căn nhà trước kia. May là kết thúc của bộ phim vẫn tốt đẹp, Michael cuối cùng cũng được ra tù, Adele thì vẫn chưa tái hôn, hai người yêu nhau vậy là cũng đến được bên nhau. Mọi người nghĩ sao về bộ phim này, thật sự là vô cùng tình cảm phải không nào? Hãy để lại ý kiến của mọi người ở phần bình luận dưới video này nhé.